ok ôi ôi tao ở trong năm thằng cái gì mạng thằng vàng sao vào chậm thế thằng bảo quá, ông vàng là vào chậm lắm mày nghe câu hà nội không vội được đâu chưa đúng Uầy. Đừng luôn kéo đi Oh shit Ok Mà ma mà bạn đánh nhau đông vui vậy Chấm nó chạy đâu cho khỏi nắng Ê, let's fucking go Đấm mi Cảm nó tốc biến luôn ạ à. Thằng đây tao lên trả thù cho mày Ê, kéo, kéo, kéo, kéo Kéo thôi What the fuck Ai đi giận Ok Oi bitch Hại oh, đâu còn đi Thực ra không có tốc biến đâu nhưng mà hay oh. Revenge, revenge, revenge Oi Ê, let's go Mà đang đây làm gì á? Xem còn đánh nhau không? Oh, ah, có đánh nhau rồi Ôi dồi ôi Tao tính bảo là có tao nhưng Woo. mà nghĩ là What the fuck? Đi qua trụ xong mất mẹ nửa cây máu ạ à. The fuck Thằng okay. bắn trụ chơi Ý ơi Ok, ok, ok, ok, ok, ok Ở bắn tay, nó rơi hai tay ra để bắn ulti của Và mình Và chúng ta bị dạ. quay sạch <laughs> Mình bị quay sạch <laughs> đấy ok nhưng mà nó ăn nó mày ăn rồng chưa chị mày ăn rồng chưa chị ừ ăn rồi oh, không chị ơi ta cô đơn đa hai triệu năm không gì ờ. gì ờ nó có đồ chua gát chú ơi <laughs> nửa cây máu ạ ta sẽ đứng đây đợi khi nào nó hồi sơn <laughs> rồi được con ra con ra ra ok ok gần chết kìa nên là chủ miễn phí ngon nhà đó ta sẽ làm nốt công việc còn lại ấy nha ấy nha ấy nha ấy nha quá thật quá you bitch nó tốc biến vãi à, <laughs> nó vừa nhảy qua tường xong nó tốc biến qua lại tường đuổi nó cái gì win game mày mày vào win game ấy từ giả win game từ giả chết rồi What the fuck Ta đi AD nhá Ừ mày đi AD đi băng vàng đi Phải phải canh bot nhiều nhiều nhá Chí Tao, tao Ôi, nhí mày đi đi, đừng toàn ngu chó ấy Tờ dây nước của tao đâu Trong người mày đấy Ê <laughs> Oh shit, nó lên mở giao chan kia, tao đến đây Bạn ơi Oh ma, cả hai cái choáng luôn à ờ. Giải cứu Ơ, con ba thằng chạy này Mày chết Biến nhá đây, chữ đá quá You bitch Đây bạn Tên nốt Ê, oh shit Ê, đỡ hộ nào, đỡ hộ Ê Tèo, tèo, tèo, tèo, tèo, tèo Tèo, tèo, tèo, tèo, tèo, tèo What the fuck Ê Ê, lên tem nó xuống kìa Oh shit, ta bị áp chế Fuck Ua, ăn được cua rồi <laughs> Ây da, đi con về Loma! Loma! Ah! oh shit. Bruh. coming. Oh fuck. Bruh. Sụp bọt nó ra kìa, sụp bọt nó ra kìa. Ôi mẹ ơi, tao chạy đây. Luôn. Lồn. không biết chửi. Ok. Ê, what Mà. the fuck? Bruh, what the fuck? Fuck. À. Đấy là beta của tao mà mày có ăn một đại của oh, à. tao mày. đời này đây, đây, đây, chơi chơi chơi chơi chú ơi oh shit đấy what the fuck đấy. let's go không sao tao ra rồi tao ra chơi chơi chơi chơi chơi chơi đấy không kịp chạy rồi sao mày lại đi ra thế thôi à ra lỗ ôi bitch Mắt tôm oh. Đẹp Holy shit Holy shit Chào AD dễ thương đấy Em nó còn Con nói như vậy Ờ Tao ăn tao ăn tao ăn Một lần nữa lại thêm một cái là Kill nhiều quá được Menta Menta này Oh, never mind Đấy, <laughs> bay ra đây Fuck, chưa vào lúc này Adu, adu, adu, adu, adu, adu Chuyện gì đã xảy ra vậy? Wow, chúng ta bị quân giải Chứ là tao bị ất tung 4 giây à bị à. 4 giây. Ok, vậy đấy. Và chúng ta ra chăn thua. Tại vì thằng nào nổ cái hạt thông nổ vào đây đứa nào nổ vậy? Thằng nào là thằng xả hạt thông nổ đấy, rebot. À. Không phải tao nhá. Ao. Đáng giải cứu trụ mít. Bỏ đi, bỏ đi. Bye kéo à, cho được kích kế toán. Fuck, chết trong alpha kìa Ờ Ờ Ờ Ờ Ờ, ờ. <laughs> Mọi người thấy không, từ cái lúc nổ gạt không nổ đấy là chúng ta thua Thằng nào là thằng bấm đấy, nói thật đi. Ôi sao? Nói chị em đâu, nói chị em đâu Cái bông nó, cái bông nó, cái bông nó Ai đây Nó bay về sao Yeah, thật đám luôn Oh Oh Đâu mà Oh fuck Ta bị phun CC Ta không di chuyển được Mặt mọi đi mọi người Ôi trời quá Ôi bitch Oh Oh Cái gì đây <laughs> Oh Bạn có mồm đi rồi Ờ, cái oh, này em đam của mày đâu Không chương này đam Ấn Độ cố lên oh, Ấn Độ yeah. Rồi ờ, mẹ okay, đứa nào là ngu vậy Giờ tao xem lại cái reply coi đứa nào đánh gà thông nổ là report đấy nhá Gì không phải tao đâu 5 minutes later Được rồi tao đang nhìn đây này Anh bố mày chụp chó không biết mà <laughs> ờ, Bye mẹ chưa kịp nói câu ta fan MU